Dạ em là người Việt nhưng chồng em là người Thái Lan Chồng em là người Thái Lan? Dạ Từng yêu đơn phương thầy em ừ. Nhưng mà thầy em gay Nhưng mà thầy em gay Dạ em tỏ tình cái thầy em nói là bộ em thấy anh giống trai thẳng lắm hả Trời ơi thầy nó cũng bất nhẫn ghê nó thẳng luôn vậy đó hả à, Em trải qua hai mối tình Hai mối tình Nhưng mà không biết có bị dính lời nguyền không mà không quen qua một tháng Tắp sữa một hai ngày nữa tới một tháng thì chia tay đi sao? Tự nhiên cái hai đứa hết tình cảm nhau luôn mà bạn đó giờ quen bạn trai à <laughs> trời đất ơi ồ à. thiệt luôn á thiệt luôn á anh kỳ quá bắt nhảy hoài à anh kỳ quá bắt nhảy hoài à ok Wow Wow, để lên đây đi cưng Rồi, cho nó thoải mái nha Xin một tràng pháo tay chào đón hai bạn nữ Đây, hai bạn nữ của tôi Rồi ổn định rồi bây giờ xin mời chàng trai ở chiếc ghế màu xanh em hãy giới thiệu về mình trước đi em tên gì dạ em tên là nguyễn đức duy sinh năm 1991 em uh, sinh ra và lớn lên ở thành phố hồ chí minh chị ừ. em đang uh, giao hàng điện máy á chị cũng mới em mới thay đổi công việc uh, gần đây thôi chị à rồi là vậy trước đó thì em làm công việc gì dạ thì trước đó em uh, mua xe em chạy ráp ca chị ồ rồi giờ xe đâu à, dịch nó cuốn đi luôn rồi chị cuốn chiếc xe đi luôn dạ ơi, nó nó nó mạnh quá nó cuốn đi luôn rồi. sao bi đát vậy dạ thì thì chị biết rồi đó cái dịch nó tới mà mình không có trở tay kịp ha dạ mình không có sự chuẩn bị trước á rồi nó tới bất ngờ quá có nghĩa là em đang nợ nần gì hả vay nợ nè hay dạ, sao mà em tí? cũng có mượn ờ, vốn ờ, gia đình một một ít rồi ờ, ngân hàng một ít để em cho mua. nên là không dạ. có tiền trả là bay chiếc xe luôn dạ thì giờ em mới bắt đầu lại bắt đầu lại nhưng mà chắc em cũng không mua xe nữa đâu chị ơi ừ, để vốn làm chuyện làm ăn ha dạ để vốn lấy vợ chị để vốn lấy vợ đó rồi vậy là muốn wow. lấy vợ rồi hả cưng dạ còn em ngồi vị trí uh, ghế màu xanh em hãy tự giới thiệu về mình đi vua kha, สวัสดีค่ะหนูชื่อปูนะคะ sao ปีนะคะ Sa, hả? kha? Em là người Thái Lan Em là sao à, anh chưa biết em nói gì luôn á <laughs> em có thể uh, việc giúp giùm anh được chứ dạ em là người việt nhưng chồng em là người thái lan chồng em là người thái lan dạ Ủa, chồng lên và bây giờ uh, <laughs> em, em luôn á tới đây để tìm thêm chồng người việt chồng em ở trên tivi thôi cho nên bây giờ em tìm chồng ngoài đời à coi như là mẫu ơi cổ làm chàng trai tôi nén đứng tim luôn à họ có chồng còn lên đây làm chi <laughs> em mới lập lên em gắn mê coi phim chồng là chồng trên phim á cầm theo tấm hình của diễn viên thái à, lan à, sọn đồ dạ. <laughs> à, sọn à là em có rành về thái, tiếng thái lan không dạ em biết sơ sơ thôi ạ biết sơ sơ thôi hả à, chị so sánh rồi cho bên kia coi coi mình mà mình được mấy điểm chung với này tao ngồi xuống cái tướng giống vậy coi ngồi ngồi xuống ngồi xuống vậy nè đó nó tướng này bần quá chị trời ơi bần cái gì bần em người ta là siêu sao mà em cứ bận đó, đó ngồi như vậy coi tôi so sánh coi có ra thế không giống như giống như mày quá vậy thôi, thôi, thôi, thôi, đó lẫn lẫn lên cho so cái hình coi wow ngon không kèo này ngon không ngon ngon ngon ngon rồi ngon đó chị còn ăn biết chồng em rồi là người tình trong mơ của em là anh à, hát sinh thì sọn cái gì ông cắt qua chơi quý bài sạch của la won ừ. dạ thôi anh gọi anh tám cho nó dễ kêu là anh tám thôi không dạ Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải Bột giặt giọt khác trong một mới Làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu Và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải Đồ sạch bông thơm và mềm Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa Bột giặt Jones hai trong một Giặt và xả tất cả trong một Nay đã có nước giặt xả choi hai trong một mới Ví dụ tiếng tiếng Thái là hỏi à, à anh ơi rồi em à, à, anh có thấy em không rồi nói sao phi phi khả hẹn mấy khả sao nghe cặp chà <laughs> cặp chà là bây giờ nãy giờ là biết em chưa biết tên em luôn á chưa biết tên em luôn á dạ rồi em xin lỗi Dạ em tên Phương Uyên gọi em là Pu cũng được ạ Dạ Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 23 tuổi ạ 23 tuổi trẻ măng luôn Em đang là nhân viên văn phòng sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Rồi cảm ơn Cưng nha, cảm ơn Nguyên Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ở ghế màu đỏ Mời em ừ. à, Em tên là Nguyễn Thanh Đạt Dạ năm nay em 23 tuổi Nhà em thì ở Bình Phước còn uh, hiện tại công việc em đang làm ở trên uh, thành phố Hồ Chí Minh ừ. à, đang làm coach training về chạy bộ và tất cả các mảng thể thao liền những người nào muốn có thành tích hoặc là những người nào muốn chinh phục cự ly như là 10 km hoặc là 20 km hoặc là 42 km vậy là em là, là dạ. vận động viên hả dạ em từng là vận động viên uh, chuyên nghiệp ở cự ly uh, marathon trời ơi đứng lên coi coi xuống coi dạ em mấy nhỏ nhỏ trời chạy nổi dạ ốm mới chạy nổi chị à ốm dạ. chạy nổi à nhưng mà thường thường chị nghĩ phải chân dài mới chạy gì lẹ chứ dạ bọn em là cự ly ờ, cự ly chạy dài nên là cần đều thôi không à. dài quá chạy mỏi chân vậy à dạ, dạ. Ô, ô, ô, ô, không tôi này vận tự vận động viên người ta tò mò một chút thôi chứ dạo này tôi bỏ cái màn rờ rờ như ít đất rồi à, à, ngồi xuống đi con à, dạ. ủa nhưng mà nó nghe này là cưng bao nhiêu ký Dạ em hiện tại đang là, đang giữ mức là 58 Rồi cao mét mấy? Em cao 1m67 Em có thích thể thao không? Dạ có Có thích thể thao không? Vậy thì mình giới thiệu về mình đi nè Lời nói đầu tiên Huyền Trân xin phép gửi lời tới toàn thể quý vị và lời chào trân trọng nhất Em tên là Huyền Trân, năm nay 22 tuổi Công việc hiện tại của em là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và MC tự do Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em mê gym với chạy bộ Em mê gym với chạy bộ Wow, sao thấy ờ phù hợp quá hen Không có gì đó nó trùng hợp Ưu điểm của em là biết lắng nghe, quan tâm, chăm sóc cho mọi người, biết nấu ăn khuyết điểm của em là não cá vàng ví dụ như là em cầm điện thoại xong em quên á em lấy điện thoại em gọi cho em là em có hai cái điện thoại dạ không một cái thôi một cái điện thoại và em cầm cái điện thoại đó em gọi số rồi em để em tìm cái điện thoại của em Ồ Sao rối não vậy Rồi em còn những cái trường hợp đản trí não cá vàng nào khác nữa không em bỏ quên chìa khóa xe em vô nhà em lấy em ra xong em quên đồ em đi lấy tiếp em đi hai ba lần vậy mới đi ra ngoài được thế thì thẳng rồi chị hỏi luôn cả à, vận động viên ở huấn luyện viên nè bây giờ là điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng dạ điểm mạnh của em chắc là chơi thể thao giỏi ừ. à, biết tiếp thu với lại ham học hỏi với lại sống tự lập em không có rượu với lại không có thuốc ừ, dân dạ. thể thao mà. biết về stretching với lại à, massage phục hồi cơ khuyết điểm của em là hay nóng tính một tí với lại hay ghen hay ghen <laughs> ghen ghen đúng hay là ghen bóng ghen gió hay là bóng ghen gió vậy à, sao đàn ông mà ghen bóng ghen gió chi cực vậy trời chi cực vậy trời dạ giống như kiểu là mình đơn phương xong mình thấy người ta có yêu mình ghen à mình đơn phương rồi mình dạ. ghen là không phải là ghen với bạn gái dạ không em chưa có bạn gái ghen này là ghen ăn tức ở à, cái này ghen, ghen này phải là ghen tuông dạ đúng không dạ, đúng. ghen ăn tức ở là ta có ăn mình có ăn mình ghen mình dạ. tức dạ. dạ còn ghen tuông là khác bản thân mình là có rung động mới có ghen ăn tức ở đó dạ dạ có đúng nhiều chưa dạ em ờ, chắc đơn phương được hai người tại sao phải đơn phương mình không dám nói với người ta hay là có nói mà người ta từ chối dạ chắc là một phần hồi đó cũng tự ti quá ủa tự ti gì giỏi về tự ti gì dạ hồi đó em <laughs> xấu hơn bây giờ nhiều ạ à. dạ. ủa giờ có trùng tu gì hả sao dạ vì nhỏ nhỏ quá với lại cũng ừ, đi theo thể thao nên là thầy không cho yêu à dạ. chứ xấu gì đâu trời nhìn sáng sủa quá trời À, hả? dạ hồi đó xấu thì hồi đó xấu dạ. tự tin mạnh mẽ lên nha dạ. không có à. gì dạ. hết trơn nha trời ơi ngon lành vậy mà cái gì mà cứ rụt rè hoài vậy dạ. à qua nghe chàng trai bên này kinh nghiệm không nè gì dạ em nghe chứ sao điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, điểm mạnh của em á, thì em cảm thấy em là một con người hòa đồng làm việc với mọi người xung quanh em dễ hòa đồng mọi người dễ bắt chuyện lắm ừ. cũng em cũng biết uh, nấu ăn một chút ừ. Ờ, nói chung nấu nhậu thì không được chứ nấu mà để ăn cơm gia đình thì em nấu được ừ. rồi còn điểm yếu của em á, thì em cũng nóng tính cái tôi trong của em cũng khá lớn tình trường thì như thế nào dạ em thì em trải qua được ba mối tình dạ thì... hay chưa hay chưa hay người ta chưa học hỏi kinh nghiệm nha rồi dạ sao? mối tình đầu của em á là thời em còn học sinh thì ừ. cũng ờ, tình yêu con nít mà chị rồi là sang mối tình thứ hai thì em yêu xa xa là ở đâu với ở đâu dạ nào? em ờ, ở sài gòn còn bạn ở đà lạt gần một năm thì tụi em cảm thấy là không được mối tình thứ ba là em quen được gần 2 năm thì cũng ờ, do là cái nhược điểm của em là cái tôi quá lớn á bạn kia cái tôi cũng quá lớn hai người không nhịn nhau được nên thường xuyên gây gỗ rồi dẫn đến là kết cục như ngày hôm nay chị trời ơi thôi rút kinh nghiệm ráng nha dạ. đôi lúc đàn ông mình cũng ráng nhịn uh, dạ. tiếng có mất mát gì đâu vì mình nhịn người ngoài đó thì mình mắc cờ mình mình mình mình mình xấu hổ mình thua còn mình nhịn bạn gái mình chút cái người mình yêu thương chút thôi kệ nha cưng nha dạ, dạ. cứ nhìn anh làm gương cứ nhìn anh làm gương anh về nhà lúc nào anh cũng thua vợ anh hết anh vẫn hãnh diện có gì đâu bình dạ. thường à, trong ấm nhà nhà em đó là phải à. cứ việc là dìu vợ à. nhịn vợ dạ dạ học anh đạt nha rồi dạ, dạ, bây giờ bạn dạ. này sẽ tươi sáng hơn dạ. rồi bạn nữ ờ, ngồi ghế xanh nè nếu mà biết tiếng Thái được gọi là điểm mạnh thì đó là điểm mạnh của em Đúng rồi, ngoại ngữ là điểm mạnh Ngoài ra thì ờ, em thích ngắm trai và mê phim Thái Còn về điểm yếu của em thì em khá là hậu đậu Bạn thân của em là Nobita, còn idol của em nữa là Đường Tăng là em hay lo chuyện bao đồng Cái gì? Nói gì tôi chưa nghe rõ cái gì bạn nó lại có đấy cho nên em hậu đậu giống bạn ấy à. còn à. idol của em là đường tăng cho nên em hơi bao đồng trời đất ơi ai gì phò phò hả là mặt đường tăng đi tới đâu cũng lo đâu, cũng như là giúp người kia à, là cũng nhân độ thế đúng không ờ. em dạng như vậy tại vì á, đường tăng là người tốt người ta lo chuyện bao đồng cho nên cái tính em là giống đường tăng ở cái đó trời ơi đường tăng người ta phổ độ chúng sinh thì phải dùng cái tử bao đồng bây giờ chuyện của em nè em từng yêu đơn phương thầy em ừ. nhưng mà thầy em gay nhưng mà thầy em gay rồi biết rồi nghe cái đoạn yêu đơn phương thầy nhưng mà sao nữa thầy gây lộn thầy gây lộn không phải thầy em trong cộng đồng lgbt ờ chứ không phải anh tưởng là ông nóng tính ông gây lộn chứ à rồi à rồi sao em phát biểu hiện ra là là thầy em là trong cộng đồng LGBT? Dạ em tỏ tình cái thầy em nói là bộ em thấy anh giống trai thẳng lắm hả? Trời ơi ông thầy nó cũng bất nhẫn ghê nó thẳng luôn vậy đó hả? Xong rồi cái em bảo là không em không thấy vậy xong rồi cái em đi coi bói cái thầy bói bảo là uh, anh đó sinh năm bao nhiêu cái em nói năm sinh của anh ra rằng thầy bảo là hai người này sẽ có một cái chuyện gì đó mà nó sẽ ngăn cách không có tới được với nhau nhưng xong rồi thì lại có thêm một cái nữa thì lại bảo nhưng mà nếu cố gắng thì sẽ được cho nên em theo tới năm rưỡi sẽ cố gắng nhưng mà thầy là đã từ chối thẳng thừng rồi dạ bạn bè cũng nói ai cũng nói hết chỉ có thầy bói không nói thôi vậy là em thích cái gì đó nhẹ nhàng dạ đúng rồi à <laughs> chà em có nhẹ nhàng không à, em em nặng lắm chị em, em nặng nhẹ nhàng không đây hai chàng trai tôi chàng nào cũng một Đấy. chàng nặng một chàng chắc nha không có ai nhẹ nhàng hết trơn á có đạt nó nhẹ nhàng thôi <laughs> tôi cũng mạnh lắm đó nha mẫu bạn trai em là như thế nào sinh năm 91 sinh năm 91 hả em sinh năm nhiêu em vừa đậu 91 91 hả dạ. đậu 91 rồi, đó được rồi, thực tế đó 91 mày rồi. có gì nữa dạ cười duyên cười cười duyên duyên dạ. trời ơi ê tôi thấy có vẻ hơi hơi yếu yếu rồi đó nghe <laughs> ông nở nụ cười đó tôi thấy là hơi yếu rồi đó thôi em mạnh chị em men mạnh là sao cười lại coi cười đó à. tôi thấy hơi hơi có vấn đề rồi đó rồi cười được. duyên Dạ em không muốn bạn trai có em gái mưa em gái nắng em gái gì đó Nói chung là một cái mối quan hệ không phải là ruột thịt Vậy mà... sao em tùm lum anh trai mưa đồ thì à, được à, không, cái đó là ở trên màn hình thôi chị Còn cái mối quan hệ ngoài đời thì em không muốn bạn à, trai có Có nghĩa là à. ngưỡng mộ trên màn hình trên tivi thì được Còn ở ngoài đời thì là không được Dạ Đúng không? Ừ. Dạ Mai mốt là tới cái ngày em yêu nhau đó Rồi cái ngày em hẹn bạn trai của em đi chơi là thực tế nè đùng một cái hôm đó anh thỏn anh từ thái lan anh bay qua đây anh biểu diễn thì em đi à. em gặp đi gặp anh thỏn hay là anh em đi chơi hay là đi yêu mình đó bất ngờ anh thỏ anh thông báo về việt nam đó là em làm sao <laughs> em xin lỗi bạn trai chứ em sẽ theo tiếng gọi trái đó, đó. nhưng mà em mới nói là cái đó là trên phim ảnh nhưng mà lâu lâu ảnh mới qua được một lần sao em có thể bỏ lỡ được à là vẫn anh thỏn thôi đúng không dạ, anh, anh tám hả anh tám em có rủ bạn bạn trai em đi tới gặp à. anh tám luôn không được được luôn à vậy thì có rủ bạn trai đi gặp anh đó là à. cái thần tượng cũng một cái tiêu chí của em gọi là nếu mà em giả sử em có người yêu ha thì em sẽ không muốn bạn trai của em xen quá nhiều vào cái việc em mê idol của em đồng ý đồng ý à. cái này à. chị đồng ý à. quay Nãy lại với cô là... gái ghế đỏ nha à, em trải qua hai mối tình hai mối tình nhưng mà không biết có bị dính lời nguyền không mà không quen qua một tháng kéo dài không tới một tháng là em em nói số lượng tuần đi ba tuần mấy ba tuần mấy <laughs> một cuộc tình kéo dài khoảng 3 tuần mấy Sao ít vậy? Vì sao mà chớm nở lại chớm tàn như vậy? Lý do? Em không biết luôn à, Thời à, cấp 3 Hai đứa quen nhau bình thường thôi cũng nhắn tin này nọ Sắp sửa một hai ngày nữa tới một tháng thì chia tay Vì sao? Tự nhiên cái hai đứa hết tình cảm nhau luôn mà bạn đó giờ quen bạn trai rồi à. <laughs> trời đất ơi trời trời gu hai cô này lạ nha trời sao thỏn dữ trời <laughs> mối tình đầu tiên xe nháp bỏ tiếp mối tình thứ hai thì à, cũng à, quen gần một tháng cũng chia tay ba tuần mấy à, nữa hơn rồi. 3 tuần vì Lý sao thế cũng nhiều chuyện nhỏ nhỏ nhưng mà đại khái là uh, hôm đó bạn nó hẹn đi xem phim ừ. xong uh, bạn nó bệnh không đi được bạn nó nói là hôm sau anh sẽ bù cho em hôm sau bạn nó nhắn tin anh đi với chị khác rồi không có nói gì tới em hết cái mối tình đầu là em biết rồi lỗi là lỗi lỗi lỗi đó là lỗi, lỗi tạo hóa rồi lỗi lỗi tạo hóa là nam tính nhưng mà cái cuộc tình thứ hai á tại sao lại như vậy em nghĩ một phần là do em nữa em bị động trong mối quan hệ á à. em không có thổ lộ ra nhiều nên là chắc có thể vậy nó dễ xích mích này kia không nhiều khi thấy em rụt rè quá đúng không ừ, bình thường nó vậy á bình thường nó vậy. thân là nó khác lắm khác là khác sao điên hơn điên hơn đúng không dạ anh hy vọng ngày hôm nay em <laughs> đến đây em sẽ điên hết cỡ nha rồi mẫu người dạ. lý tưởng của em như thế nào cao hơn em tới đầu tầm mét bảy em ờ. mét sáu bảy mét sáu bảy bên đây mét mấy dạ, cao mét mét bảy lăm mét bảy lăm đó một anh mét sáu bảy mà em mét bảy lăm cao lắm á ừ rồi gì, rồi gì nữa nè đặc biệt là mũi cao trời mũi cao trời, trời ơi mũi dọc Ôi. vừa khá cao <laughs> cao vút luôn rồi quay trở lại với chàng vận động viên của tôi nha ừ. à, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào dạ mẫu người lý tưởng của em thì nữ thì dưới một m sáu mươi lăm đừng có chảnh quá là được <laughs> ngỏ lời nói chuyện á bạn nó quay đi chỗ khác không nói chuyện với mình ừ. thì mình không thích như vậy có nghĩa là mình tới phải có đậu đèn xanh đèn đỏ cũng phải có nhá đèn cho mình biết đường mình đi hay mình đứng hay mình chạy phải không dạ. chứ còn im im im im là không được phải không ít ra phải trả lời một câu rồi đi à dạ. rồi hiểu <laughs> hy vọng hôm nay sẽ có được cái người mà nó nó phù hợp với em ha ừ. Dạ. à, thế còn em thì mẫu người mình lý, lý tưởng là dạ. mình như thế nào cao khoảng từ một mét rưỡi tới khoảng một mét sáu cân đối một chút rồi ờ, nói chung là biết đối nội đối ngoại Thế hôm nay chúng ta đã nghe sơ bộ hết bốn nhân vật ở trên đây ha về mọi cái điểm của bạn ấy rồi bây giờ chúng ta sẽ đến đến phần thăm hỏi ý kiến của người thân rồi bây giờ tôi ưu tiên cho chàng trai ngồi một mình trước em xin chào mọi người em tên là tài em là đồng nghiệp trong công ty chung với anh đạt à, anh đạt là một người rất là vui tính à vậy hả rất là thích vai trò rồi <laughs> rất là biết quan tâm rất là chi tiết trong công việc luôn ừ. nhưng mà cái việc tán gái thì hơi dở xíu à vậy á hả <laughs> tốt rồi. lắm mà không chưa ai hốt hết trơn á tốt à. chưa ai hốt à. hôm nay em thấy là à, hai cô gái của chương trình như thế nào à, về bạn uyên thì hôm nay bạn đi uh, bạn mặc đồ rất là đẹp <laughs> <laughs> bạn là một người thích uh, một kiều công chúa mơ mộng còn bạn chân bạn chân là có thể lên đây là bạn bạn chưa có nhiều ý để bạn nói nhưng mà em thấy bạn là nếu bạn là mc mà bạn nhau ngoài chắc bạn vui tính lắm <laughs> thì là hai bạn đó thì chỉ chọn một thôi thì em chọn bạn nào em nghĩ là bạn chân sẽ hợp hơn dạ, cảm ơn em nha hy vọng là ý kiến đó sẽ hỗ trợ cho đạt để lựa chọn cho chính xác nha rồi quay tới uh, ba bạn trẻ bên đây à dạ em xin chào ạ à. em tên là lan ạ à. em là bạn đồng nghiệp của bạn trân ạ à. thì theo nãy giờ em ngồi thì à, em cảm thấy là bạn đạt sẽ phù hợp với bạn trân lên đây bạn trân không có được um, bung xả hết mình cho nên mọi người không có thấy được cái độ điên của bạn ừ. cho nên sao kỳ vậy tại sao lên đây không bung xả vậy trân thì uh, trong một cái buổi uh, training người ta thường thường người ta sẽ bắt nhạc lên cho mình để thư giãn đúng không thì bạn chân sẽ là ừ, đứng đứng ra bạn nhảy cho mọi người xem luôn bạn nhảy chực chực chực vậy đó chị cho ta thư giãn wow. đúng không dạ à. ấy bây giờ mình bắt nhảy gì luôn được không tường giờ nhảy bên đây thấy sao giờ ta đang còn trong vòng bí mật mà chỗ nào à, nhảy lát nữa đi ha lát nữa à. đi ha ừ. tường ha rồi chỗ để dành để dành rồi bây giờ qua hai bạn bên đây Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai anh bên đây ạ à. Em tên là Huy, em là bạn của chị Bù ạ à. Anh ghế màu xanh thì có nhiều cái à, điểm mà chị Bù tìm ạ à. Như là biết nấu ăn nè, sinh năm 91 nè, cao nè Rồi cảm ơn các bạn nha Hay quá Rồi bây giờ muốn nhảy nhót cái gì bây giờ mình phải mở cửa dạ. để cho người ta nhảy liền nè Khoan chị Hả? Anh ghế màu xanh ngồi đúng với logo hồi nãy đi Để đúng tôi rồi. mở ra cái logo trong tấm hình đó à, ngồi hình của anh tám á anh thọn á rồi tôi mở ra thôi đúng không vô thế ngồi đàng hoàng để tôi mở ra cho vô thế đàng hoàng đó đúng dạ, dạ, dạ. mình đúng cười tươi nha cười tươi y hệt cái tem vậy luôn hai ba mở cửa trái tim wow ôi nghe đúng chưa đúng luôn không chưa được không rồi cảm xúc của em như thế nào em gái làm tràn tiếng thái coi liếu lưỡi không đúng luôn không chưa em mắc cười sao mắc cười người ta đẹp trai vậy mà anh hỏi không đúng không? rồi đúng logo luôn muốn gì nữa sao em chưa kịp xem luôn đó sao vậy chưa kịp xem làm lại làm lại làm nữa hả anh ờ một cái gì đó mình chết em hiểu <laughs> làm làm à sao thấy ổn chưa thôi thấy em thấy sai sai rồi chị rồi rồi đẹp cảm mà. xúc em như thế nào người ở ngoài thật nhìn ngon hơn hay là trong hình nhìn hay hơn nhìn hình dưới này đẹp hơn em nhìn hình nào nữa ở dưới sàn á cái mặt ảnh từ trên mà phản chiếu xuống dưới sàn á đó. trời ơi, cái ánh nhìn của em Dạ. là nhìn cái kiến ở đó là đẹp đúng rồi anh nhìn kiến đó đẹp vậy là em nói chuyện với là em à, anh khỏe không em là em đứng nhìn nhìn cái kiến gì không á hả Chà cô này cô cũng lưỡng lựng chắc thằng may lắm nè Ổn cho em, ổn không? Rồi. Dạ, dạ, em nhận xét như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở dạ, ra có cảm em, xúc gì? Em thấy bên nhà gái mình rất dễ thương chứ Dễ thương ha? Dạ dạ Có sự dạ. sao xuyến rung động gì chưa? dạ nó sắp sắp rồi chị em nó... thấy có vẻ cũng dạy gái ha không hiểu ai kêu gì lắm ấy ha phải không muốn vợ dạ lắm rồi muốn vợ dạ lắm mà dạ, dạ. bình tĩnh từ từ rồi bây giờ còn hai em à, cảm xúc của của em là như thế nào à? dạ. đã khi mà mở cửa trái tim ra nhìn thấy hai cô gái bên kia dạ cảm xúc thấy uh, hai hai bạn bên này dễ thương ok chị ok dạ. sao sướng lòng không có một cái gì đó sao sướng lòng chứ dạ hồi hộp vậy à, cân thì à, sao dạ em thấy ờ, đúng gu em chị đúng gu em chị ai đúng gu em ai đúng gu em ý là bạn ghế đỏ à oh. bạn ghế đỏ đúng gu ờ. em oh. rồi bây giờ mình vô cái vụ nhảy hồi nãy nha đúng rồi đúng xóa đúng gu em mình phải biểu diễn liền lên em vậy chung xóa hả? liền em hả mọi người nhảy chung với em luôn hả ở đâu anh ừ. ra anh nhảy chung em chỉ anh nhảy luôn cũng được music music cái đường nhảy như thế nào music lên em ơi ồ oh, oh, oh thiệt luôn á thiệt luôn á anh kỳ quá bắt nhảy hoài à anh kỳ quá bắt nhảy hoài à ok đã nói không nhảy mà không có nhảy nè không có nhảy hả thôi được rồi bung quá à, Ủa, đây nãy là em nhảy á hả nãy lên là nhảy á hả rất là duyên dáng chị đứng gần quá đó à, em tưởng nó chị em đi chợ chứ mà mà ra điệu đang à, em không biết nhảy mà <laughs> làm ơn đừng có để nhạc nữa em nói em không biết nhảy mà cứ mở nhạc hoài vậy em không nhảy nữa đâu mà cứ nhảy mặt rất tỉnh nha chị trời ơi quá à. duyên dáng chết đó trời sao cưng cảm giác với cái màn nhảy nãy như thế nào em thấy anh anh hứa minh đạt nhảy dễ thương hơn dễ thương hơn bậy bậy bậy bậy bậy nha bậy nha bậy lắm nha bạn chân đã nhảy rồi thì em hát nè hát nè à? hai thể hiện vô. Rắc mi không tỏ mưa chân chờ thơ Leo chờ mày rắc thơ đai dài ngày อยากมอบชีวิตและจิตใจให้เพียงแต่เธอเท่านั้นอยากมีคำตอบเมื่อเราเจอกันสร้างความผูกพันกันด้วยหัวใจฉันจะดูแลและมอบหัวใจ ให้เธอคนเดียวÀ, à, là phim gì phim gì em thấy việc sắp cái khúc đó là nói về cái gì em giải sức câu quan trọng thôi nha à. là tình yêu sẽ có câu trả lời khi em gặp được anh wow, wow. Nhưng mà bài hát này là trong phim gì? Dạ, ờ, gì quên rồi ờ, Hình như là tình yêu duy nhất Dạ, em thì em thấy em cũng có tài năng gì thôi Để em hát một đoạn vậy Rồi Câu nãy chị thấy em ngồi ra cái tướng em là có tài năng rồi đó <laughs> Có lắm Có tài năng rồi, hát đi dạ. cưng Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu Hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu Hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi Thì em yêu ơi em quên rồi chị Vậy ơi để ba chấm là để nói với em yêu đúng không dạ, dễ dạ, thương sao nghe giọng hát ảnh sao cưng dạ hay nhưng không bằng ai đồ em trời ơi hay không bằng ai đồ em thôi thì em nói vậy thôi chứ hay rồi giờ tới là... À, đạt dạ chắc em ờ, thể hiện ờ, vài động tác về ờ đó ờ, vài động tác thể thao wow wow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 tại hôm nay cũng mang có một bó nên là em dành cho những người nào em <laughs> thích chiếc ngày hôm nay thì em tặng à, à một tín hiệu gì đó có nói gì không em em có nói gì không hay tặng dạ, gì không không biết nói gì hơn ạ à. <laughs> Con con gì vậy? Dạ con uh, bạch tuộc có hai sắc thái chị. À bạch, tuộc hai, sắc, sắc thái. thái. À, Rồi, dạ. vậy em muốn nhắn nhủ gì không? Dạ thì uh, em muốn nhắn với hai bạn là khi nào hai bạn buồn hay là gì đó thì mình là cái sắc thái vui vẻ lên, mình nhìn ừ. mình lạc quan mình đi à. à. à, em có món quà tặng. Dạ. Em uh, tặng cho anh uh, cái móc chìa khóa à, em tuy là nó nhỏ nhưng em mong là nó sẽ đi khắp với anh mọi nơi với lại à, khi mà anh nhìn thấy nó sẽ nhớ tới em wow. Ủa có khóa có hình ai vậy? Dạ hình của bạn Ồ oh, hèn gì đứa đứa đứa tôi Đứa mắt tôi tin lắm À móc khóa mà có hình của Trân đàng hoàng Mà hình con gấu luôn nha à. Con gấu có gấu luôn dạ, Có gấu luôn à. rồi Ý nghĩa à Dạ em tặng xương rồng cho hai anh ạ Dạ tặng bạn Cảm ơn Dạ em tặng anh ạ à, Em tặng hai anh Sơn Rồng như là một cái lời em muốn kết bạn với hai anh Không biết em gái đỏ có thích đi đây đó Em thích đi phượt Đi phượt à anh cũng thích đi phượt Nếu mà được á, thì mình cứ ờ, cho nhau cơ hội để tìm hiểu Anh nghĩ vậy không biết Rồi bây giờ hỏi cô gái ờ, cô gái mơ mộng nè Bây giờ em là năm nay là nãy nói là bao nhiêu tuổi? Dạ 23 Mới 23 Thì em nghĩ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Dạ hai 23 em á Trời ơi, thầy bỏ em là Năm nay em 23 tuổi thì thầy ừ. bảo là năm 24 tuổi là em có thể lấy chồng nhưng mà cái việc mà em lấy chồng năm 24 tuổi á, thì cái việc đó em có thể lấy hai đời chồng chứ em không muốn thì thành ra là có thể là 28 sẽ là cái tuổi tiếp theo mà em lấy chồng à một là 24 hai là 28, 28. hồi nhỏ hồi đó thầy bói cũng nói chị y chang vậy luôn đó nếu mà lấy chồng trước 25 tuổi là hai đời chồng cái chị cuối cùng chị cũng 24 tuổi lấy chồng chị hai đời chồng cho thấy sướng chết luôn <laughs> thấy trời phải thì thầy bói biết nói sớm ông nó lấy trước 19 tôi lấy được từ hồi 19 cho rồi trời ơi phải giờ đó thầy bói tháng tôi ba đời chồng đỡ biết gì được hai chồng ai mừng dễ sợ luôn cảm ơn thầy bói lấy đi cưng ông đã nói vậy mình lấy 21 đi để mình có hai đời chồng cho vui được không để suy nghĩ chị ơi để suy nghĩ rồi thế còn chân ờ, thì sao em thấy uh, thích hợp là kết hôn cũng được thích hợp là coi như là bây giờ nếu mà phù hợp là yêu được là kết hôn được luôn wow tại em thích con nít à wow. hay quá trời ơi ví dụ là hai người đang yêu nhau rồi đó hiểu nhau rồi đó bây giờ nhà bạn gái muốn cưới sớm cho người ta yên tâm chứ thôi ta sợ giống như bom nổ chậm trong nhà vậy đó rồi e hai đứa xử lý đi bàn sao nếu mà anh thấy nếu mà nhà em mà bắt em cưới sớm á thì nếu mà mình đã đủ tình cảm với nhau rồi á, thì mình vẫn cưới là bình thường Còn nếu mà mình không có sự tin tưởng với không đủ tình cảm thì có đến sớm thì nó cũng sẽ đi sớm em cũng thống nhất vậy trời ơi em cũng thống nhất vậy mà dễ dàng em cũng thống nhất vậy thì cái chán dễ sợ luôn vậy đó rồi <laughs> thôi bây giờ thì chúng ta đã trò chuyện với nhau như vậy là cũng đủ hiểu nhau rồi có hai cơ hội để chọn lựa chương trình ghép ghế đỏ hay ghế xanh chẳng qua là ghép để nhớ để ừ, kêu tên để là... nói cho nó dễ thôi các bạn có quyền bấm nút chọn bất kỳ ai mà các bạn thích đương nhiên là phải trùng khớp với nhau thì mới trở thành một cặp đôi và bây giờ các bạn thân mến ơi chúng ta hãy nhắm mắt lại nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim chương trình ghép qua thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất các bạn sẽ phải ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của đàn 5 4 3 2 1 nhờ mẫu người lý tưởng của em thì nữ thì dưới 1m65 Đừng có chảnh quá là được Dạ, em thấy ờ, Đúng gu em chị Đúng gu em chị Cao khoảng từ một mét rưỡi tới khoảng một mét sáu Cân đối một chút rồi nói chung là biết đối nội đối ngoại cái việc mà em lấy chồng năm 24 tuổi thì cái việc đó em có thể lấy hai đời chồng thì em không muốn thì thành ra là có thể là 28 sẽ là cái tuổi tiếp theo mà em lấy chồng một bấm hết thời gian à, hai chàng trai của chúng tôi không có bấm nút chị hỏi em trước tại sao em lại à, chưa chọn ai cả dạ tại vì em chưa cảm thấy em bên trong em chưa có điện chưa có điện dạ tại chị bắt em ngồi xổm nhiều quá phải không <laughs> hay sao quan điểm hôn nhân của em với bạn nó không có đặc biệt ừ, với nhau tại à. em muốn lấy vợ sớm phải không dạ rồi thế còn đạt dạ em cảm thấy là em với bạn à, em với em bên cạnh đó, nên làm bạn tại vì yêu thì nó đặt nặng vấn đề quá nên là em chưa cảm thấy mình rung động với bạn đó ừ. nên em ừ. nhưng mà em vẫn muốn là kết bạn với bạn ừ. Dạ. em có suy nghĩ gì hơi buồn xíu thôi chứ không sao chị hơi buồn xíu thôi đúng không nhưng mà mình đã làm đúng với những cái gì mà mình suy nghĩ đúng không em ừ. làm đúng với con tim là được à ok chị rất là trân trọng em à, còn em gái mơ mộng dạ cánh cửa trái tim đóng lại thì cửa chùa mở ra thôi chị trời ơi <laughs> thấy ghê quá à không ờ, dừng à, coi phim em sẽ trở về với ờ, người tình trong mộng của em đúng không ừ. không thì nhân đây em cũng muốn nhắn gửi tới các người bạn của em là hôm nay em đã mở lòng hết sức rồi cho nên là đừng có xem vào chuyện tình cảm của em nữa à, còn ừ. hôm nay thì em đã mở lòng cho em một cơ hội em mở lòng rồi và không thành công thì thôi ừ. có một số người không có thích hợp với chuyện yêu đương có thể là em á rồi à. chị hiểu rồi chị rất là trân trọng em nha Thôi xin mời các bạn đứng lên phía trước Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì quý vị cũng đã thấy rồi ngay tại sân khấu của ghép đôi thần tốc thì hai ông Mai bà Mối cũng đã cố gắng hết sức nhưng mà các bạn ấy chưa có chạm được vào cái trái tim của nhau, chưa có những cái rung động và chúng tôi đều trân trọng cái điều mà các bạn ấy quyết định bởi vì đó là cái quyền và đó là cái giá trị nhân văn của chương trình là mỗi người đều có quyền tự do để nắm bắt những cái cơ hội của mình. Thì dạ. thôi, thay mặt cho chương trình chị Từ xin chúc cả bốn bạn ở đây được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc của mình và sẽ sớm tìm được một người đồng hành với mình đi với mình một đoạn đường thật dài trên con đường tình yêu đầy hoa hồng cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha